Dạ, à, em xin chào anh Cù Linh, chị Cát Tường, anh người chơi và mọi người trong trường quay Em tên là Mai Thị Thanh Hằng, năm nay em 26 tuổi, em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu Rồi, em đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm kế toán Rồi, cảm ơn em, mời bạn Nam giới thiệu Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý khán giả, chào bạn cùng chơi Dạ, em chào anh Em tên là Võ Minh Tâm, năm nay 30 tuổi, đến từ miền đất Phú Yên và hiện tại đang làm việc và sống tại Bình Dương Tân Nguyên. Công việc hiện tại là phụ trách bên à, mạng thiết kế kỹ thuật của công ty chế biến đồ gỗ Đức Nhân. Nhưng bây giờ nói cái chuyện hẹn hò người ở Bình Dương người ở Vũng Tàu hẹn hò nhau được không? Bạn gái đang cười và đang lo lắng. À, cái khoảng cách về uh, thời gian và cái quãng đường là nó không thể nào ngăn cản được cái tình cảm và tình yêu. Ừ, không có xa lắm đâu. Nay có nhiều phương tiện rồi anh ơi. Ừ rồi vậy được rồi vậy yên tâm rồi em giới thiệu một xíu về bản thân mình đi điểm mạnh và điểm yếu à, điểm mạnh của em là uh, nhiệt tình có trách nhiệm với gia đình ừ. à, rồi em cũng hòa đồng cũng vui vẻ còn điểm yếu của em là thật thà hay quên thật thà mà hay quên nữa dạ rồi trong công việc không sao đâu em ơi có quên thì anh hỗ trợ cho dạ <laughs> mình có trải qua bao nhiêu à, dạ em đã từng ờ, tìm hiểu ba bạn trai rồi nhưng mà chỉ là tìm hiểu hai tháng thôi còn quen chính thức thì chưa ồ là chưa quen ai chính thức hết dạ các cái đầu tiêu chí của em quá cao không em đó anh hỏi kìa à, tiêu chuẩn của em thì cũng dễ mà bạn trai thì uh, cao mét sáu trở lên thôi em được nhiêu cao được nhiêu em chỉ mét sáu thôi chị ơi mét dạ sáu vâng. được không mét sáu cao hơn em cũng được thôi cũng được cũng được rồi tiếp đi em em thích ảnh là nhìn hiền lành á ừ. rồi ờ, có trách nhiệm với gia đình hiếu thảo vậy là được rồi chị em ơi nếu mà từ vũng tàu về phú yên em có cảm thấy xa không em dạ cũng hơi xa anh lâu dài anh có tính về quê luôn không hay là lập nghiệp ở trong này luôn anh thì công việc ờ, hiện tại thì ổn định rồi thì vấn đề về quê thì mỗi năm chiếm khoảng ít thời gian thôi chứ không có xuyên suốt dạ cũng ờ, không không sao anh nói chung là miễn là mình có tình cảm với nhau thì đến với nhau thôi dạ không quan trọng là xa hay gần thì hiện tại công việc của em có bận rộn quá không em em cũng không bận rộn lắm đâu mà mình ở xa như vậy thì khoảng cỡ một tuần anh thăm em một lần được rồi à, nếu anh mà, muốn ờ, thời gian nhiều hơn thì sao dạ được ạ à, quan trọng là ở nơi anh thôi à, chủ yếu là rảnh được ờ, là chiều thứ bảy và chủ nhật vậy thì... chiều thứ bảy thì anh có muốn xuống vũng tàu liên tục hai ngày không sẵn sàng đi yêu là mình đi rồi bạn là trải qua mấy mối tình rồi em đã trải qua là một mối tình gọi là gần đi đến cái điểm kết ừ, bao nhiêu năm hai năm thôi gần điểm kết tại sao nó không kết được là con gái không muốn lấy chồng xe và cái điều kiện gia đình đôi bên thì con xứng tức là bên nhà nữ hơn nhà em thì em chia tay cũng được gần một năm rồi bạn à, bạn gái dạ anh hỏi em à, cái khoảng cách địa lý á à chào em phú yên rất là xa vậy nếu như anh này anh muốn về phú yên lập nghiệp em có theo ảnh không cũng tùy anh nếu như mà tình cảm mình đủ lớn thì tại vì con gái lấy chồng thì phải theo chồng rồi vậy là được rồi miễn yêu nhau là về đúng không dạ em có yêu cầu gì bên đàn trai không à, anh đừng hút thuốc với lại ờ, đừng có gia trưởng quá anh có hút thuốc nhưng mà chỉ đi tiếp với khách hàng thôi còn ở nhà là anh không có hút thuốc em ơi anh có thể vì em mà bỏ thuốc không thực chất là anh không có hút thuốc nhiều lúc khách mời mời thì mình mang tính chất là tôn trọng và mình chỉ xài dao thôi chỉ là hai lần hút cầm điếu thuốc lên là hơi quá mức rồi À, ý là chỉ hút xả dao thôi chứ không không, không hút thuốc. hút thuốc. Dạ, nếu vậy thì được. Rồi, vậy được rồi. Bà giờ, à, em còn có cái yêu cầu gì về ngoại hình không? Đừng, đừng có trắng quá, gọn gàng là được rồi chị. Mét sáu thôi là vẫn đồng ý đúng không? Anh anh gọn lắm. Tất cả là đều được hết đúng gọn không? Dạ, chào chị. Dạ, chào anh. Tiến tới hôn nhân thì bao lâu nữa mình tiến tới được? khoảng trong 6 tháng hoặc một năm thôi à vậy giờ lấy nhau về là mình tạm thời ở trọ ở bình dương dạ đúng rồi à, có điều gì anh không thích ở phụ nữ em không thích ở phụ nữ là quá lời lẹt hiện đại quá hiền một cách hiện đại quá hiện một cách hiện đại quá dạ, hiện, hiện đại, đại quá, chứ không phải là hiện đại, đại hóa đó. dạ. nào là hiện đại quá làm như là nông nghiệp hiện đại hóa nông nghiệp vậy hiện đại quá không sao chứ vậy là giờ em muốn em muốn người phụ nữ hơi gọi là truyền thống truyền thống cổ ờ, đúng không? truyền thống kết hợp với cái phong cách hiện đại mà đừng có hiện đại ừ. quá người ta sao kệ người ta cho, cho ta được thoải mái đi mà ừ. miễn ta yêu thương mình xây dựng hạnh phúc với mình là được rồi mà em muốn này muốn nọ vậy là em gia trưởng rồi em không có gia trưởng không gia không có gia trưởng thì người ta muốn làm gì người ta làm đi khổ ghê thôi bây giờ mình hỏi ý kiến ờ, người thân đi quá, quá chút xíu hai để hai à, anh chị gặp nhau cho nó dễ hơn đi được không chị à, được em hỏi được vậy mặt nào ngoại hình được ngoại hình hả ngoại hình thì được mà đâu biết em được không em hỏi người thân đi em gái ờ em hỏi người thân của em đi hôm nay em đi với ai à em đi với em gái với bạn thân em ruột hả dạ rồi em thấy à, anh bên đó như thế nào nhận dạ, chị hằng thì hiểu. em thấy anh bên đó nhìn cũng được cũng hiền ừ, em muốn hỏi anh là nếu anh làm rể bên em được không ạ ở ờ, rẻ đó anh Đó Được không? Thì ra Cái đây anh sẵn sàng Dạ vậy cũng được ạ Được rồi, vậy là tôi chịu, bên đây chịu ở rể rồi đó gái nhỏ chút xíu nhỏ con quá hả? Dạ Được rồi Bạn trai tương lai của em đi trang như em gái em á <laughs> Cảm ơn em Bạn trai, em đi với ai? À, hôm nay em đi với anh trai em ạ à. Anh ruột luôn hả? Dạ vâng Rồi À, em chào à, anh Ngân Linh, chào à, chị Cát Tường với à, dạ. tất cả khán giả trong trường quay ạ. Hai đứa trò chuyện tâm sự thì thấy cũng được thích hợp, rất là tán thành về công việc và cái tình thương từ từ nó sẽ tiến tới. Ừ, anh nhận xét về cô gái bên này như thế nào? Mặt mày sáng láng, xinh đẹp, xinh đẹp, thấy còn có duyên á. <laughs> rồi, như vậy là anh trai cũng đồng ý mà em gái cũng đồng ý rồi. Dạ. Rồi, bây giờ mình kéo màn lên cho hai người gặp nhau đi. Kéo màn lên. mời anh chào em dạ tặng em cái hoa và anh có một cái món quà món quà nhỏ nhỏ đó là một sản phẩm bên ngành gỗ của anh thì anh có làm cái này à. cái hiện tại cái hộp này thì nó không có gì trong này cái anh mong muốn là sau này nó sẽ đông đầy những cái tình thương vào trong cái hộp này dạ rồi em cảm ơn rồi hai bạn à, tự nhiên nha Ừ, chào anh, anh thấy em sao ạ? Thấy em là một cái um, phong cách, thấy anh thế nào? Dạ em thấy anh cũng duyên Vậy là anh có thể ở rể đúng không? Ở lại nhà anh à, đông anh em thì cái vấn đề đã không sao đâu em Anh muốn hỏi là cái vấn đề an toàn của em đi làm cách xa không lắm? Dạ không, gần nhà Dạ, gần dạ, anh luôn. cũng an tâm việc đó rồi Dạ, em cảm ơn Thì anh có giống như là ghen là thích kiểm soát người khác không? Thích, ờ. à. thích kiểm soát đối phương không? Anh không, anh một cái người là thích tự do em ờ, cũng không có hiện đại quá đâu dạ tại vì tính em thì cũng thoải mái nhưng mà có chừng mực dạ nên là anh cũng yên tâm là em không có ăn chơi đua đòi anh rất thích là một bữa cơm gia đình dạ anh có biết nấu ăn không anh biết dạ sao vậy anh em mình kết hợp là ok rồi dạ, dạ ở thì... em ở ba rịa ở khu nào em dạ em ở huyện tân thành anh cũng gần á anh ờ, cũng thường đi ờ, xuống đó công tác ủa rồi cuối cùng là anh từng đi được mấy lần xuống thứ bảy ơi bây giờ sao cô gái rất là thông minh đó nha anh lên xuống em coi lên anh thăm là biết cái chỗ anh không ví dụ như nếu mà tiến tới thì thời gian đầu thì anh chịu khó xuống thăm em đi rồi nếu như sau này tình cảm tiến triển hơn thì em sẽ sắp xếp thời gian lên thăm anh em hát tại tặng ảnh à, đoạn đi em dạ thì em à, hát tặng anh một bài bài à, hồn quê một đoạn của bài hồn quê rồi em theo anh qua những cánh đồng hương lúa Việt Nam Nơi bao năm xa cách tương trường hôm nay lớn rừng Lòng buồn dời dời xa xăm Gợi lại kỷ niệm khôn nguôi Thương có lam băng chiều già mái tranh thố còn nằm nổi Cây me che bóng mát nhưng chiều ta đứng chờ nhau Dư âm xưa như ngỡ sông lại bên dây phúng đầu Lời nào ngọt ngào cho nhau tình nào hồ hẹn nơi sau xin hãy xem như cuộc đời lắng quên chìm vào lắng sâu dễ thương đấy bây giờ mình nói một câu gì đi để uh, chốt lại câu nha chuyện hôm nay rút lại anh thấy em rất là tuyệt vời dạ em có ai cũng thấy vậy đó những <laughs> câu khác đi thì uh, đỡ mà có con nói thì nó khó anh muốn thời gian cho một cái bài hát Em nghe gì không ơi em Con chim nó hót vang đầu hè Em thấy gì không ơi em Con chim nó hót trên cành tre Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn thế hoa Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi qua Hoa cúc vàng trên sân anh xin như đó hoa em ngày nào Hoa nắng vàng trên đôi môi em thương quá cánh chim Việt Nam Anh có trả lời cái phần câu sau anh muốn gửi gắm gì vào đó tức là em xin xinh tươi và đẹp như những cánh hoa ủa đâu nghe hoa nãy giờ nghe chuyện <laughs> không à có sâu quá anh chị thôi được rồi thôi được rồi Điều, hết thời gian hãy suy nghĩ thật kỹ nha các bạn đang đối diện với bạn bè người thân khán giả truyền hình chúng ta có suy nghĩ 3 tiếng đếm để quyết định điều đó nào có phải là đối tượng của mình hay không ba 2 1 Hết thời, gian. gian Anh nghĩ rằng hôm nay uh, em may mắn đấy em trai Gặp một cô gái rất là xinh Cô ấy rất là hiền Cũng khá thông minh đấy Đừng có hát bài giờ à, chim nữa nha <laughs> Hát bài đó không có giữ được đâu á Đây là chiếc vé xem phim gửi tặng hai bạn Hai bạn sẽ xem phim tại 212 Lý Chiến Thắng, hệ thống cùng rạp Cinebox. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax và viên uống sáng da Sakura Placenta, tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Đây, gửi tặng hai bạn máy nước nóng nhãn hiệu Sentong trị giá 7 triệu đồng. Đây, máy nước nóng nhãn hiệu Atlantic. Rồi, nắm tay bạn gái đi. Rồi, chúc hai bạn sớm báo tin vui cho chúng tôi nha. Cảm ừ. ơn.